Xin chào anh em thì hiện nay em đi chơi em đến sân chơi người ta anh em rất khó luôn nắp đĩa quân hột vào thế có cách nào để anh em giành được chiến thắng thì clip này tôi sẽ chia sẻ với em một cái dòng sản phẩm mới nhất của năm hồng 2020 thì với dòng sản phẩm này sẽ giúp anh em không cần phải luồn bất cứ gì vào sân chơi anh em nhé đồ là đồ người ta em vẫn luôn giành được chiến thắng mà không để lại bất cứ tăng tích gì đấy thì tôi chuẩn bị cho em một số hột trợ đây tôi sẽ lấy ba hột bất kỳ anh em nhé thì ờ, với dòng sản phẩm này là 100% không tăng và chuẩn xác 100% em nhé em có thể là à, áp dụng lên tất cả các loại hột hột chợ hay hột công chuyện đều được hay nắp đĩa gì cũng được em không cần quan tâm anh em nhé đấy thì à, cái dòng sản phẩm đó là như nào thì mai tôi sẽ chia sẻ với em thì đây nó là một cái loại thuốc cảm ứng bao dung thì đi kèm với loại thuốc này là một máy bao dung em nhé máy bao dung thì rất là nhỏ gọn đây nó bằng hộp quẹt em có thể để đâu cũng được đấy máy để sử dụng pin 5 đến 10 ngày hết pin anh em tự thay pin cho tôi anh em nhé rất là tiện lợi cho anh em thì cái loại thuốc báo dung này là 100% là không tang em nhé báo dung tài xỉu đấy thì cách chơi là rất là đơn giản thôi thì anh em vào sân chơi này anh em chỉ cần là bôi cho tôi một chút vào đầu tay này đấy và sẽ theo nhau là chạm vào ba hộp của người ta đấy, trong cái lúc mà anh em thử lâm châm hay là soi đèn đấy anh em có thể chạm vào ba hộp người ta thì sau khi em chạm vào ba hộp người ta đây anh em nhìn cái bề mặt tôi đã chạm đây không để lại bất cứ tăng tích gì nhé hột là hoàn toàn bình thường đấy đấy tôi sẽ thử lâm châm cho anh em luôn này. à lâm châm không biết đây ông khí đây nhá đĩa ông vậy thì em biết rồi nếu mà lắp đĩa quân hộp công chuyện đấy em thử nâng châm này thì chắc chắn sẽ hít anh em nhé thì với cái dòng thuốc cảm ứng báo dung mới nhất này đấy là 100% là không tang em nhé nên là em cứ yên tâm em sau khi em bôi vào cho người ta kiểm tra thoải mái không phát hiện ra bất cứ tỷ gì anh em nhé đấy thì cái dòng này là dòng mới cho nên là tất cả những cái máy già ở sân chơi của người ta đấy, đang có đấy cũng không thể già không thể phát hiện ra nên em yên tâm đấy, sau khi là tôi bôi thuốc vào hột là hoàn toàn bình thường đây thì em chỉ cần à, bật máy lên này và đấy, ấn nút đèn báo sáng là máy đã kết nối với bộ hột đấy thì anh em để trong người và em ngồi phạm vi 3 mét đổ lại em nhé em không nên ngồi quá xa anh em thì sau đây tôi sẽ để đây và test thử cho anh em để em thấy được cái độ hiệu quả của nó đấy thì máy báo một dung đấy em ấy xỉu máy báo hai dung em ấy cài đấy như tiếng này đây máy báo một dung anh ấy xỉu tôi xỉu này bảy nút này đấy, sóc mạnh hay sóc nhẹ hay sóc dài đều được đấy, anh em nhé đấy máy báo một dung đây em ấy xỉu tôi chắc chắn là xỉu anh em nhé xíu này bảy nút đấy thì cái dòng sản phẩm này là dòng mới nhất hiện nay anh em quan tâm thì liên hệ với tôi tôi sẽ tư vấn cho anh em máy báo một dung anh em tiếp tục đánh xỉu của tôi xỉu nhá anh em nhá thì cái loại thuốc này nó có thời lượng sử dụng là hai tháng hết hai tháng anh em có dùng tiếp thì liên hệ với tôi tôi sẽ cung cấp cho em loại thuốc này về kết hợp với máy cũ của anh em anh em chơi tiếp anh em nhé máy báo một dung đây anh em ấy xỉu của tôi xỉu nhá em nhá đây tôi sẽ cầm trên tay nhá máy thì rung rất êm nên em yên tâm anh em để trong người một mình em cảm nhận được cái nhịp rung của nó người ngồi bên cạnh không thể phát hiện được em nhé như tiếng này đây máy báo hai rung anh em tài tôi chắc chắn là tài em nhé tài này 14 nút Đấy, anh em nên để sát với da thịt mình để mình dễ cảm nhận cái nhịp rung của nó nhất anh em nhé đấy như cái tiếng này đây máy báo hai dung đây em hãy tài tôi chắc chắn là tài anh em ạ tài đấy thì cái bộ sản phẩm này là chuẩn xác 100 phần trăm anh nhé và không để lại bất cứ trang tích gì anh em ạ đấy máy báo một dung đây anh em xỉu của tôi xỉu nhé đấy, rất là ok em nhé đấy thì à, sau khi anh em bôi thuốc vào hộp này thì nó có thời lượng sử dụng là 3 tiếng hết 3 tiếng anh em muốn chơi thêm thì em bôi thêm thuốc vào cho tôi em nhé thì đây nó là sản phẩm là mới nhất hiệu quả nhất thì em có nhu cầu đấy, em muốn tìm hiểu anh em mang nắp đĩa cuốn hột của anh em tới để em cùng trải nghiệm cái độ hiệu quả của nó hôm nay tôi xin chia sẻ với anh em hai công nghệ đánh bầu cua đánh tài xỉu mới nhất của năm 2020 này thì với hai công nghệ này nó sẽ phù hợp cho các anh em làm tay quan đến các sân chơi các sòng sới anh em không nguồn được đồ vào anh em nhé thì em cố gắng theo dõi clip này đấy thì tôi chuẩn bị cho em là cái nắp này cái đĩa và một số quân hỗ trợ đây tôi sẽ lắp lên để lấy ba hột bất kỳ Đấy, em lưu ý này cách chơi này đấy hột gì cũng được lắp đĩa gì cũng được anh em nhé đấy ok tôi sẽ lấy ba hột bất kỳ đấy trước tiên thì tôi xin phép chứng minh em là cái lắc đĩa quân hột của tôi nó là hoàn toàn bình thường thì trên tay tôi nâm châm đây nâm châm trắng nâm vít nhé đấy. ok chưa nâm châm hộp và đĩa không hít đây lắp đây hoàn toàn bình thường anh nhé đây là hai công nghệ mới nhất 100% không để lại cái tăng tích gì anh em nhé đấy hiểu ok lắp đây lắp soi xuyên nha đấy. những bước kiểm tra cũng khá là quan trọng em cố gắng kiểm tra thật kỹ trước khi chơi cho tôi thì cái công nghệ có như thế nào đấy, tôi sẽ chia sẻ với anh em thì đây nó sẽ bao gồm là một lọ thuốc cảm ứng báo dung và một máy báo dung đấy cái máy báo dung này rất là nhỏ gọn đây nó bằng hộp gạch em có thể để đâu cũng được rất dễ dàng ngụy trang vào trong người em nhé cái thuốc cảm ứng báo dung này là một trăm phần trăm là không tan sẽ bao cho người ta thử thoải mái anh em nhé nâm châm không hít và bao tất cả các máy dài em biết rồi hiện nay em đến sân chơi bao giờ trước khi chơi ấy, người ta cũng sẽ đưa ra một cái máy giả người ta sẽ giả em nhé thì cái máy này nó sẽ bao tất cả máy giả đấy chỉ của máy của anh em mới bắt được tần sóng của thuốc cảm hứng này em nhé đây nó là công nghệ mới nhất em ạ cách chơi rất đơn giản thôi em bôi cho tôi một chút thuốc đầu tay này và xoa đều đầu tay lên đây em rõ tay tôi hoàn toàn bình thường đi nhé đấy em có thể là bôi trước 5 đến 10 phút và em sẽ chạm vào một bầu cua cho tôi Đấy, chạm một mặt của một hột thôi nhé vì cái này là báo dung 6 mặt nó sẽ báo dung cho anh em từng nhịp dung tương ứng với từng mặt của hột bầu cua đây tôi đã bôi vào mặt bầu đây anh rõ Đấy, cái mặt này hoàn toàn bình thường nhé này nâm châm không vào hít này ok chưa anh em Đấy. Đấy, cách chơi rất đơn giản nhé anh em chỉ cần bật máy lên Đấy, và để trong người cảm nhận cái nhịp dung của nó tôi sẽ test thử cho anh em nhé thì anh à, em lưu ý này từng nhịp rung tương ứng với từng mặt của hộp bầu cua anh em cần tư vấn thì liên hệ trực tiếp tôi sẽ tư vấn cho anh em với hai nhịp rung này thì tương ứng với con bầu anh em đánh bầu với tôi anh em nhé hai bầu là rất là ok Đấy, sóc mạnh hay sóc nhẹ đều được anh em nhé Đấy, thì em là thực sự quan tâm thì liên hệ với tôi đến trực tiếp nhà của tôi tôi sẽ chia sẻ Đấy. với một nhịp rung này tương ứng với con nai em đánh nai với tôi một nai này rất là ok Đấy, đồ này là đồ 100 phần trăm không để lại bất cứ tăng tích gì anh em có dành được bao nhiêu tiền thì cũng yên tâm ra về thì không có một cái thiết bị nào có thể dò ra phát hiện ra anh em nhé với vâng. với bốn nhịp rung như này thì anh em đánh cua cho tôi chắc chắn là có cua anh em nhé hai cua này rất ok đây tôi sẽ cầm trên tay đây cái máy này rung rất êm nên anh em yên tâm anh em để trong người một mình anh em cảm nhận cái nhịp rung của nó người ngồi cạnh không thể phát hiện được anh em nhé đấy như cái tiếng này đây máy báo cho tôi biết là có con gà anh em lấy gà hay tôi gà này hai gà ok đấy, nắp đĩa quân hột gì cũng được anh em nhé hột trò hay hột công chuyện hay hột xốp anh em không cần quan tâm anh em chỉ cần khéo léo chạm tay vào hột để làm sao để cái thuốc cảm ứng đấy ở đầu tay mình nó bám trên bề mặt của hột bầu cua nào nó sẽ báo cho em biết như tiếng này đây máy báo cho biết là có con tôm anh em tôm tôm một tôm này rất là ok đấy. Đấy, máy báo rất là nhanh sóc xong hai ba giây là máy báo cho em biết nhé rất là đơn giản thôi như tiếng này đây máy báo cho biết là con nai anh em nai tôi một nai này rất là ok đấy thì anh em nào quan tâm tới cái đồ chơi bầu cua này anh em có thể liên hệ tôi tôi sẽ tư vấn cho anh em em cố gắng là nên tìm hiểu và sở hữu cho mình cái bộ đồ chơi tài xỉu không trang này để áp dụng vào các sân chơi của mình anh em nhé đấy chị anh em tuyệt đối không nên chơi 5 năm vì hiện nay ấy, có rất là nhiều đồ chơi câu chuyện hiệu quả cho nên anh em chơi 5 năm thì đương nhiên anh em là người thua cuộc em nhé đấy tôi sẽ xé bao ra thế nhưng em ba là hoàn toàn bình thường đây đấy, hoàn toàn bình thường nhé hai à, tôi sẽ thử nâng chân cho anh em này đấy nâng chân không hít cho em nhé rất ok